Xin chào anh em nhé à, Clip hôm nay à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm giúp anh em chơi một số trò chơi bài lá hiệu quả dễ dùng mà anh em à, đi chơi rất cơ động Đấy, thuận tiện không cần phải đưa bài biết gì vào cả Đấy, đây là một cái ví dụ bài ví dụ bài này đấy thì anh em à, đi chơi anh em vẫn đựng tiền nông cái tuần bình thường vì à, chất liệu bí rất là, là tốt nhé Đấy, da bí tốt này và bí rất đẹp có nhiều cái ngăn hỗ trợ anh em đựng thẻ đựng à, tiền nông rất thoải mái Đây ví dụ đây đây là, ví là em để trục điện trong ví cũng được đúng không rất đơn giản bình thường đấy để vào em chơi bây giờ đấy cái ví mới thì anh em sẽ để này chút này đấy Hoặc anh em à, để ít thôi không còn nhiều đâu vì thế này là hơi nhiều tiền Đấy, anh em chơi anh em sẽ để cái cái bài lên chi ví này và anh em làm tác đổi bài thì à, bây giờ tôi ví dụ anh em một số trò chơi như chơi liêng đi chơi liêng thì anh em sẽ đổi bài Đấy, ví dụ như là mình lên được cây bài nó điểm số thấp là lên à, 26 và K 8 điểm bài mình ta đấu đi cái K em nhé Đó. đây lỗi em nhé mình sẽ để uh, ờ, Đấy anh em nhé 26k trên tốc độ đài đây đấy rất là nhanh rồi đối với các bà rồi À, khi uh, à, lá bài xong rồi mình sẽ lại đổi lá bài đó sang bài tiếp theo thì mình số cái ca rồi thì mình sẽ lên vấn bài điểm số nó mình sẽ trả lại cơ hội nhé ví dụ chờ đợi cơ hội thì mình lên được vấn bài điểm số nó một điểm như này thôi đây có có năm điểm này thôi thì mình sẽ đổi cây 5 sang cây K mình có gắn liên riêng với K nên mình tác mình đủ bài này rất đẹp rồi Đấy. rất đẹp và kín luôn Đấy. tiếp theo mình lại đổi mình sẽ hậu đổi cây năm tiếp sang những ván bài tiếp theo như ở ván này 6 điểm bài mình sẽ đổi cái hai sang cái năm mình 9 điểm bài đây đặt bài này Đấy. rất nhanh trong khi đó vì anh em đựng tiền nong giấy tờ thoải mái Đấy. tiền nong đựng giấy tờ thoải mái nhé rất là thoải mái cho anh em vừa cơ động để đựng tiền nong các giấy tờ tùy thân ngoài ra anh em anh em đi chơi hỗ trợ anh em chơi bài lá như liêng ba cây bài cào đấy hoặc một số bài nào không bài khác được anh em dùng đổi nó ưu điểm của nó là mình nó không kén bất cứ bài nào nó chỉ là một cái máy để biến đổi hút đổi hút và đổi bài thôi nên nó không kén bài thứ hai nữa là máy của nhật nên là rất êm rất là êm em nhé anh em có thể à, nghe mình làm khi mình làm ấy động tác rất êm này không hề có tự động được cả đấy rất là êm luôn em nhìn ra rất là êm nhé à, từ không được chín thành chín điểm này chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi là xong anh em mà có điều kiện thì lên cơ sở để trực tiếp thử hàng luôn em sẽ cảm nhận được cái à, hay của cái ví này nhất là đổi bài nó rất là nhanh thứ hai là êm giúp anh em đổi bài rất kín đáo không bị à, lộ liễu anh em có đi chơi đi bời thì nhiều thợ thuyền người ta không để ý đến à, việc anh em dùng cái trò này như những vấn bài điểm số thấp anh em biến đổi thành bài điểm số cao đây Đấy. rất nhanh đây là mình làm chậm cho anh em các anh em được một tay được như này tác một tay như này thôi là xong anh em nhìn nha chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi anh em đã biến đổi thành công chỉ một tay một tay này anh em để, để bài của cửa miệng đủ bài này hơi nhẹ phát là đã thành công rồi cơ sở chúng tôi thì bán hàng ở hai địa điểm đó là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh Đấy, anh em nào mà đam mê chơi bài lá thì à, theo mình nên sử dụng một cái công nghệ à, để chơi như là quý đồ bài chẳng hạn thì anh em có thể lên cơ sở để thử hàng để test cái sản phẩm quý đồ bài này nếu trong trường hợp mà họ nếm bài anh em có thể nút nhả bài này thì anh em sẽ nút nút nhả bài ở góc này thì lá bài ở trong quý tự ờ, phơi ra nhìn nhé đấy một trong những cái ảo thuật của cái ví này biến đổi lá bài và rũ không ra khi hút xong thì em có thể rũ không ra đấy. này, à, ngoài cái ví ra thì cơ sở còn nhiều cái sản phẩm khác nữa anh em thể lên cơ sở để trực tiếp là xem các sản phẩm của cơ sở xem cái sản phẩm nào phù hợp với anh em thì anh em lấy à, tất cả sản phẩm chúng tôi điều hành cho anh em nhé anh em bán hàng thì à, uy tín chất lượng là chính chứ còn cũng không hề bán hàng những cái hàng có phần lừa đảo anh em gì cả Đấy, anh em cứ à, tham khảo và nghiên cứu nên lấy cho mình một cái công nghệ để mà hỗ trợ anh em chơi Dạ, xin cảm ơn anh xem video của tôi xin chào anh em